giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Pander Cross này tại các cái tỉnh thành mà quý anh chị đang sinh sống xem là mức giá này đã phù hợp với lại điều kiện tài chính của anh chị chưa và cái mức giá này thì đã có thể đầu tư được mua tại thời điểm này hay không thì anh chị sẽ cùng em ờ, xem ở cái ờ, bảng giá chi tiết lăn bánh sau đây nhưng mà trước tiên thì em sẽ giới thiệu qua một chút về các cái đặc điểm của cái chiếc xe Xpander Cross này tới những quý anh chị là chưa tới trực tiếp showroom để xem xe thì anh chị sẽ thấy là phần đầu xe của chiếc xe Xpander Cross này nó sẽ có điểm vài điểm nhấn đó là cái mặt lưới tản nhiệt này nó trông nó đẹp hơn so với lại Xpander Cross trông nó cứng cáp hơn này cái cụm đèn pha của nó đèn đèn led và nó được thiết kế vuông hơn so với lại đường nét mềm mại như là chiếc Xpander uh, thường bạn quay chiếc uh, Xpander thường màu trắng này cụm đèn pha nó sẽ vát chứ nó không vuông này. Đây, Xpander thường là sẽ vát như này trông nó mềm hơn còn chiếc Xpander Cross thì anh chị sẽ nhìn thấy cụm đèn pha của nó sẽ nó thì cái vuông hơn trông nó cứng cáp hơn và có điểm nhấn hơn so với lại Xpander thường của chiếc xe Xpander Cross này chính là phần la răng của chiếc xe nó la răng của nó sẽ là 17 inch to hơn so với lại Xpander thường chỉ có 16 inch thôi thì do vậy là cái khoảng sáng ngầm xe của chiếc Xpander Cross này nó sẽ cao 225mm cao hơn chiếc x Xpander thường chỉ có 205mm thôi thì với cái khoảng sáng gầm xe này thì nó sẽ hạn chế được cái việc là mặt đường xấu mà nó sẽ uh, va quẹt vào phần gầm xe gây xước xác gầm xe và quý anh chị sẽ đi được nhiều địa hình đường xấu hơn Đó. và cái đặc điểm nữa mà chiếc xe x Xpander Cross này quý anh chị có thấy không? cái ốp về cua lốp này ốp về phần thân xe này chống xước này thì nó làm thiết kế màu đen nó sẽ làm nổi bật lên chiếc ờ, ngoại thất của chiếc xe trông chiếc xe nó cứng cáp và thể thao hơn rất nhiều đúng không ạ kết hợp với lại cái giá lóc thể thao này thì trông chiếc xe nó rất là ấn tượng khi mà quý chị nhìn vào phần nội thất của chiếc xe Xpander Cross này thì nó là nội thất hai tông màu với lại phần ghế da của nó xe này sẽ có ghế da nguyên bản theo xe rồi quý chị nhé đẹp nâu và cái trần xe thì nó là màu vàng keo thì giúp chiếc xe nó hai tông màu đẹp và sáng sạch sẽ đúng không ạ thì ờ, cái phần vô lăng của nó sẽ được tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe này và chế độ uh, chân ga tự động đối với chân ga tự động thì quý anh chị sẽ nhàn hơn khi anh chị, ờ, chị đi vào cao tốc và nó sẽ giúp quý anh chị uh, tiết kiệm nhiên liệu hơn Đó. và cái vô lăng này được uh, Ờ, điều chỉnh được ờ, bốn hướng cao, thấp và có thể kéo vào trong lòng để tùy theo cái phóng sáng của anh chị. Chiếc xe Xpander Cross này thì nó là điều hòa chỉnh cơ thôi quý anh chị nhé. Nhưng nó là hai dàn lạnh độc lập. Thì ờ, với anh chị đang ngồi ở ghế thứ hai và ghế thứ ba thì chiếc xe này nó vẫn mát, nó có ở, ở phần dàn lạnh này nó sẽ cung cấp đủ nhiệt lạnh làm mát cho người hàng ghế thứ hai và người ghế thứ ba. Và xe này được trang bị là hộp số uh, tự động 4 cấp quý anh chị nhé màn hình thì màn hình DVD cảm ứng 7 inch và vừa rồi thì em ờ, có cung cấp một vài điểm nổi bật của chiếc xe Xpander Cross này tới quý anh chị và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần chi tiết giá làm bánh của chiếc xe Xpander Cross này tại các tỉnh thành mà quý anh chị sinh sống anh chị nhé nào chúng ta hãy cùng ờ, xem bảng báo giá đây ạ Xí Xpander Cross tháng 10 năm 2020 thì anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé Đối với lại anh chị mà sống ở Sài Gòn ấy thì Xpander Cross thì nó sẽ là có giá lăn bánh là 756 triệu và Hà Nội là 760 triệu. Các tỉnh tính thuế 12% là lăn bánh của nó là 743 triệu và các tỉnh mà có thuế 10% thì nó lăn bánh của nó là 739 triệu. Còn cái giá lăn bánh của các xe Xpander bản thường và bản lắp, uh, lắp ráp hay nhập khẩu hay là số sàn thì em cũng liệt kê ở đây để quý anh chị tham khảo. Và cụ thể thì em đã làm một video trước đó thì quý anh chị có thể là Ờ, xem tại video đó ờ, em để đường link phía dưới này để quý chị ờ, dễ dàng xem ngoại thất và nội thất bên trong xe cũng như là các cái thiết kế của nó được, chương trình khuyến mại của chiếc xe Xpander Cross này thì đang được tặng ở bảo hiểm vật chất một năm Đấy. và trải sàn da công nghiệp ngoài ra thì anh chị ủng hộ em tiền thì em sẽ có một cái nhiều cái chính sách ưu đãi hơn rất nhiều thì cụ thể nào thì anh chị vui lòng liên hệ với em tiền nhé đối với anh chị mua xe trả góp thì số tiền tối thiểu của anh chị cần có với chiếc xe Xpander Cross này ở Sài Gòn là 224 triệu ở Hà Nội là 228 triệu và các tỉnh có thuế 12% anh chị cần 211 triệu còn với các cái tỉnh còn lại thì là anh chị cần tối thiểu là 207 triệu với cái giá này thì đã bao gồm là 20% là tiền đối ứng của chiếc xe và uh, các cái chi phí như nộp thuế trước bạ